Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bục Đà Gaming Thì theo yêu cầu của rất là nhiều anh em Trong đó yêu cầu mình thử build một nhân vật MG Mà đặc biệt là phải đi theo đường sức mạnh SMG Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thử build với một nhân vật SMG để xem Ở season 16 này SMG sẽ có những gì thay đổi mới và khả năng đam của em nó ra làm sao trước tiên chúng ta hãy nhìn bảng phone thì để xây dựng với một nhân vật Magic Knight MG với số phone hiện tại của mình đang có là 3063 điểm khi mà ăn 100 điểm hoa quả ở đây có một cái khác so với rất là nhiều nhân vật khác là sẽ được cộng 127 khi điểm khi mà ăn hoa quả nhưng mà đối với MG chúng ta chỉ có được 100 điểm mà thôi và với 3.000V này thì chúng ta nên tăng như thế nào cho hợp lý và để đem lại hiệu quả cao nhất thì bây giờ mình sẽ cùng với anh em thử xem nhân vật này ở season 16 sẽ có những cái gì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái win 4 đây một cái win 4 như các season 10 14 à 13 14 gì đấy là chúng ta đã có thể có một cái win 4 như này ok mang lên đầu tiên đây cực kỳ đẹp phải không anh em đây nhìn thấy không trời ơi khá là đẹp cái thứ hai chúng ta sẽ có được một cặp vũ khí mới khi mà season 16 ra mắt đó là một cặp vũ khí sai và Hurt yêu cầu level là 1100 nhưng mà sức mạnh cần thể mang là 891 và Agi là 537 và yêu cầu năng lượng của nó là 207 thì với sức mạnh nhanh nhẹn cũng như là năng lượng yêu cầu như vậy thì chúng ta tăng điểm ra làm sao thì muốn tăng điểm chúng ta phải nhìn qua set áo quần đây set áo quân sẽ yêu cầu tận 957 điểm sức mạnh à, anh em thấy chưa nếu anh em chỉ tăng theo vũ khí vũ khí chỉ là 865 thì anh em không đủ sức mạnh để mang áo quân này vậy tối thiểu mà sức mạnh anh em cần mang là 957 điểm ok chưa tương ứng với đó agi sẽ thấp hơn agi của áo quân là chỉ chiếm là 376 điểm mình đang còn thiếu nha anh em mình quên sức sức mạnh yêu cầu là 983 nhưng mà mình đang còn thiếu là 957 điểm mà thôi thì với sức mạnh yêu cầu là 983 thì chúng ta tăng pool như thế nào mình có một cái mèo hay cũng là một cái tip để anh em tăng điểm là khi mà anh em tẩy điểm xong á thì anh em nhìn thấy không không phải chúng ta sẽ tăng 983 điểm đây giống như cái áo nó cần này đây 983 điểm chúng ta không phải tăng hoàn toàn 983 điểm vào trên ngay được mà chúng ta hãy bật bảng A của em nó lên đây mình sẽ cho mọi người cùng thấy khi mà anh em tăng vào trên ở đây thì tất nhiên trên ở đây sẽ cũng tăng lên nếu anh em tăng nhiều trên ở đây thì cái điểm ô này anh em sẽ không không cần tăng nữa mà anh em dồn sang điểm khác thì để mang được sẽ áo quần lên thì trước tiên mình muốn tiết kiệm điểm khỏi phải tẩy lui tẩy lại cái điểm này thì mình sẽ tăng cái bảng thủ đầu tiên ở ờ, vì mình build mục đích là PVM nên PVP này mình sẽ không tăng mà mình sẽ tăng vào ô cột này để giảm cái khả năng hư hỏng của áo quần tránh không có đủ gen mà được chưa ok tám chín mười ok chưa nào Tiếp tục chúng ta tăng điểm 10 điểm vào hồi mana để có thể cộng được ô tiếp theo 9 à, 10 Tiếp tục 10 điểm vào hồi máu 9 Agi ở đây mình sẽ chưa tăng vội Tí nữa mình build nếu như mà mình cảm thấy tỷ lệ hồi Agi không đủ Thì mình mới sẽ tăng vào đây Mình chỉ build tối thiểu điểm mà thôi Đấy 19 Đó tiếp 10 điểm cho tỷ lệ phòng thủ thành công và 10 điểm khi mà mang full set đây là những điểm bắt buộc để có thể đây ở dưới này anh em lưu ý mình có đây mình có cái vũ khí yêu cầu là 207 điểm ok vậy nên mình sẽ tăng khoảng 13 điểm cho NE đây mình sẽ tăng 13 điểm cho NE để anh em thấy được NE để thay đổi như nào nha một điểm đó với một điểm NE bên này sẽ được cộng 4 điểm ôn bên này đó anh em thấy hay không đây là một cái mèo của mình đấy đây, mình sẽ tăng thì 10 11 mình xem này yêu cầu bao nhiêu kiểu 97 điểm NE nữa 12 13 Ok mình sẽ dừng lại mình trước mắt mình sẽ build với 13 điểm tiếp tục với 13 điểm Agi là bên này vậy sức mạnh đó anh em có thể có lên nào đấy 89 đó anh em thấy chưa 1 12 ok như vậy là bảng đầu tiên bảng thủ mình sẽ tương đối hoàn thiện sau này mình nếu như mà thiếu AG mình sẽ bổ sung vào đây còn phòng thủ yếu quá mình sẽ bổ sung vào ô này và mình sẽ dồn điểm điêu cho các ô bên cạnh sau này bên này hơn nếu như anh em muốn anh em cũng có thể tăng 16 điểm ở đây ok trước mặt mình thử build với 16 điểm thường thường là mình sẽ build 16 điểm để được lời vốn hơn đây 16 điểm luôn rồi ok điều anh em thấy đây là gì mình chưa hề tăng điểm post trên này 3063 này nhưng mà điểm sức mạnh nhanh nhẹn và NE đã tăng lên vì mình đã tăng bôn vào bảng A này đó anh em thấy hay chưa và tại stamina vít tăng vào máu mình sẽ không tăng vì đi PVM mình không cần quá nhiều máu nhưng mà nếu như mà đi PVP thì anh em sẽ phải lưu ý cân đổi điểm để tăng được vào máu nha anh em tiếp tục điều anh em thấy ở đây bây giờ giờ sức mạnh thiếu là chỉ còn 764 ok bây giờ mình sẽ tăng sức mạnh đây ra vũ khí trước chẹt ADD STR bao nhiêu đây 764 đây 764 anh em thấy không ok giờ mình chỉ lại này đó sức mạnh đã đủ tiếp tục tăng agi add agi đây là lệnh còng nhanh nha anh em thiếu 410 điểm đấy 891 507 NE thiếu 80 điểm siệt ADD NE 80 Ok như vậy là mình mang được cặp game đây mình sẽ đi ra cho anh em thấy mình sẽ đi ra phía ngoài của ngoài cổng nha anh em hy vọng là không có quái đây đây kiểm của em nó đây tiếp tục mình sẽ tăng 92 điểm thiếu stem anh em thấy chưa việc ADD stem 92 điểm ok như vậy quá mình cộng chưa ta à stem mình thiếu chữ R ok đấy mang, bây giờ là mình đã mang được set lên mình sẽ mang thêm cả penta radian này nữa ok mang luôn nhận luôn mang phun đồ lên Đó, mang luôn con rồng lên cho bách nhưng mà trước mắt mình ẩn con rồng đi để thể hiện được sự đẹp của em đó. đây mang thêm cặp ring nữa và con đại quỷ đây sức mạnh của em nó hiện tại là 6 ngàn 2 nhưng mà vẫn có quýt đam nha anh em tại sao lại có quýt đam khi mà mình không tăng này nè tại vì cái vũ khí này nha English quýt đam 147 phần trăm này anh em thấy không đây anh em chiêm ngưỡng MG season 16 Cũng khá là đẹp trai tiếp tục chúng ta sẽ làm gì với 1717 con này thì trước mắt chúng ta phải nhìn xem skill em nó đã học đủ hết chưa đây là mình học skill SMG nha nhé em đấy học được rồi file flash mình học rồi flash style mình học rồi còn đây là skill root nha anh em nó sẽ phải yêu cầu 10 điểm ô này để học được rồi đã đủ tất cả mọi điểm bây giờ mình sẽ thử tăng tiếp bảng thứ hai chắc chắn 10 điểm với khả năng tấn công thành công thì ở đây anh em sẽ phải xác định là mình sẽ tăng theo đường nào ai blue là chém băng và ai blue là chém lửa trước mắt mình sẽ học chém lửa trước nên mình để lên đây ok chém băng mình sẽ bỏ tám vào đây không dùng ok mình sẽ dùng với skill chém lửa nó sẽ yêu cầu file slash stranger 10 điểm rồi cái nào là file slash stranger đây file slash stranger bây giờ anh em sẽ có rất là nhiều đường để tăng vào ô này và anh em có thể để anh em thấy không tăng vào đây tăng vào đây hoặc tăng vào đây cũng được ở đây mình sẽ phải lựa chọn giữa slash stranger và xoay kiếm nhưng mà như vậy là bắt buộc chúng ta sẽ phải tăng cả hai điểm tweet flash stranger và tweet flash power stranger này thì chúng ta mới đăng được weapon battery tiếp tục chúng ta sẽ thêm 10 điểm vào mastery đầu tiên đã những dư điểm chúng ta sẽ tăng vào sau đây là một trong những skill tăng đam ở đây anh em có thể tăng vào review nếu như anh em đi EMG nhưng mà mình đi SMG mình sẽ chỉ tăng vào máu mà thôi yêu cầu máu 10 điểm đầu tiên đã 10 rồi bắt đầu kích được ô này lên chúng ta sẽ học 10 điểm vào 5 6 7 8 9 10 đây from style stranger skill này chúng ta sẽ không tăng vì mình sẽ không học skill này ok chúng ta quay trở lại với vòng đồ như vậy là chúng ta đã học được đây và skill này là gì mở lên chuyển qua số 2 đây five loops mình sẽ để vào skill số 1 xoay kiếm số 2 đây số 3 và flam style vì mục tiêu của mình sẽ là build FMG theo 5 blood nên mình sẽ không tăng điểm vào Vanguard hay là tất cả thừa điểm cho các skill còn lại 5 slash Stranger và chúng ta sẽ bật Master bộ lên 5 blood ok đã sáng như vậy chúng ta tiếp tục tăng với mana tại sao chúng ta lại tăng vào mana khi chúng ta đang đi FMG đây là điểm tối thiểu để chúng ta về tăng mắc máu đây mắc HP yêu cầu 10 điểm và 10 điểm tiếp theo cho mắc AG đây anh em có thể thấy AG của chúng ta bây giờ 720 mình sẽ tăng lên một điểm đây 735 tăng 15 điểm anh em thấy chưa nó cũng là một trong những điểm khá quan trọng khi mà anh em đi trên tại anh em tụt AG quá nhanh tiếp tục mình cũng chỉ tăng 10 điểm đầu tiên cơ bản mà thôi 10 ở dưới này sẽ có Earth Precision và Skill Bluestone giống như BM nhưng mà mình sẽ không tăng tiếp tục chúng ta đi qua bảng số 3 bảng số 3 là bảng tấn công lấy 10 điểm để tăng tiếp cho các cô tiếp theo ở đây sẽ có bốn lựa chọn cho anh em đầu tiên nếu như anh em sử dụng vũ khí hai tay thì nên tăng mẫu đầu tiên cái tiếp theo là vũ khí một tay cái tiếp theo là dành cho anh F, à, MG sử dụng gậy và tiếp tục là MG với sử dụng gậy hai tay tất nhiên mình đang dùng một cặp kiếm mà nên sẽ dùng bộ kiếm một tay đây 6 7 8 9 10 với tăng 10 điểm chúng ta sẽ có là gì đã được tăng lên 32 điểm vũ khí tiếp tục mình 10 điểm cho tăng speed anh em thấy không đấy 164 trên 351 8 9 10 ok như vậy chúng ta có bao nhiêu 169 tiếp tục ba cái ô này chúng ta lựa chọn là gì cái đầu tiên sẽ là giảm cái tỷ lệ mana xuống khi mà anh em đánh quái cái thứ hai là tăng khả năng hồi SD vì co recover SD SD là cái gì SD là cột vàng này thực sự khi mà đi PVM thì cột vàng này sẽ không giảm quả trên đánh thẳng vào máu thì chúng ta không cần tăng cái cột thứ ba là khả năng hồi máu khi mà diệt quái ở đây với một điểm thì chúng ta được 43 máu khi mà diệt một con vật bây giờ mình sẽ tăng lên 10 điểm 9,5 ô đây bị lỗ đây anh em này có anh em thấy để lỗ không khi tăng lên 10 điểm thì HP bị giảm dần hoặc là 77 phải 37 nha nhé cái này không hiển thị hết được tiếp tục ở ô này nếu như mà chúng ta đi theo MG thì tăng vào cột đầu tiên nhưng mà mình đi mg nên tăng đã tắc vào 10 và 10 điểm trước mắt chúng ta sẽ tăng 10 điểm cho mình mắc down 9 và 10 ở ô này restore nếu như mà chúng ta bị đánh thì có khả năng hồi lại 100% máu mình đi PVM nên mình sẽ chọn skill tiếp tục up supply là tăng khả năng hồi máu khi mà tấn công thành công nghĩa là chúng ta cứ cần đánh trúng quái vật là chúng ta được hồi lại máu rồi 10 điểm hồi được bao nhiêu 32 máu cũng được tiếp tục chúng ta sẽ tăng 11 điểm tại sao ở đây là 11 đây 10 khi chúng ta tăng lên 11 nó sẽ có được 3 phần trăm nha nhé tiếp tục xuyên giáp 10 11 Ok như vậy là chúng ta giữ được 111 điểm khá là nhiều phải không nhé và đã tăng lên được 6.400 attack power tiếp tục chúng ta sẽ làm gì với số điểm còn lại và số pol còn lại đối với pol mình sẽ thử cân đổi agi cho làm sao attack speed nó sẽ lên khoảng tầm 200 đến 200 mấy là được bây giờ mình sẽ tăng tiếp cho Agi tăng lên đây 170 71 mình sẽ tăng khoảng 800 đến 900 nếu như mà anh em bị SMG Markdown thì speed sẽ phải giảm lại cái cách để anh em tăng không bị thừa điểm nghĩa là anh em tăng điểm là sau khi nó vừa nhảy speed là anh em dừng lại để mình tính cho anh em nha rồi 178 bây giờ mình tăng nha 1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm 6 điểm 7 điểm 8 điểm 9 điểm 10 điểm 11 điểm 12 điểm 13 điểm 14 điểm 15 điểm rồi tương ứng với 15 điểm thì chúng ta sẽ được một cái tốc độ đánh đó anh em thấy không tiếp tục mình sẽ tăng khoảng chuyện ADD à ghi mình sẽ tăng khoảng 100 điểm đó 780 là lên 185 mình sẽ thử để với 800 agi 186 rồi 800 agi và vừa nhảy lên 187 luôn vừa đẹp luôn tổng số bốn trong lại mình sẽ tăng hết tất cả vào trên 1454 ok như vậy là chúng ta có 2437 điểm spawn và attack power cao nhất đã lên 7410 tiếp tục mình sẽ ưu tiên cho với cái bảng tấn công đầu tiên chúng ta sẽ tăng max đam cao nhất đây nó sẽ thay đổi ở attack power đam anh em thấy không mình sẽ tăng 20 điểm tiếp tục mình sẽ tăng một điểm vào min down min down nó sẽ thay con thay đổi con số 6446 này đây anh em có thể thấy bây giờ từ 32 lên 34 là cộng 2 phải không cộng 2 thì 664 6466 cộng 2 là sẽ là 6448 anh em có phải đúng không này vốn chính nó được dư thêm một điểm ở đâu ta à, nó được dư thêm một điểm từ uh, à, mandatory bonus tiếp tục mình sẽ thử với 32 lên 34 một điểm 52 cộng được 3 điểm anh em thấy không cộng được 2 điểm hai bên nha anh em tiếp tục mình sẽ tăng xuyên giảm lên 20 luôn và những cái ô tăng đam mình sẽ tăng lên 20 đây anh em có thể thấy điểm đã tập vào và đang lên dần đó anh em thấy không và mình muốn một chục máu để trụ tăng tiếp 15 máu mình tăng hẳn 20 điểm cho máu luôn tiếp tục 20 điểm cho máu tiếp tục mình sẽ tăng giáp defense đây đẹp 69 ok chưa và bây giờ lên 7 177 video này khá là dài vì mình sẽ build dần dần cho anh em thấy bây giờ chúng ta như bao nhiêu 49 điểm và chúng ta có thể tăng vào đâu bây giờ mình sẽ phải lựa chọn chống mic anh em có thể tăng chống mic lên bạn sẽ là gần như là không mic mình sẽ tí nữa mình sẽ thử test quái đây mình ra mình đánh xem có, có bị hồi ác gì không nếu như hồi mình sẽ phải tăng 10 điểm hoặc 20 điểm vào đây ok chúng ta sẽ ra thử test đây cùi à, rồi, cùi cũng khá là nhiều nha anh em đây quả quả đây tám mươi hai đam sáu bảy bảy là đam màu xanh nha anh em đây 82 980 Cada đó. đây mình sẽ test bên này 95 đó là bán xuyên giáp nha 66857 có hiệu ứng chạy với skill uh, à, Ui, 134 rồi. Đây. Five loot. Rồi skill five loot này. Đó. 65. Ở các quái khác nhau thì lượng đâm nó sẽ khác nhau. Mình sẽ test trên quái này 67037. Đây, quái này nó sẽ khác. Đây. Đó, 66857. Anh em có thể thấy ok bây giờ mình agi tụt được khá là nhiều anh em mình sẽ tăng tiếp 10 điểm hồi agi ở đây để tăng khả năng hồi ag sau này khi đi trên nữa sẽ không bị tiêu xem nó có hồi kịp không ok mình sẽ tiếp tục chém ag vẫn là tốt nhưng mà nếu như chúng ta kêu kịp của anh, thì lượng ag sẽ hồi đủ nhưng mà nếu như mình nghĩ lên map cao sẽ không đủ nha nhé lên map cao chúng ta sẽ đánh quái khó chết hơn mình sẽ phải dành 10 điểm để sau này lỡ đi lên tăng lên map cao ok 10 điểm là con 29 điểm 29 điểm mình sẽ tăng tiếp tục vào 11 điểm 9, 10, 11 10 và 11 ok chưa như vậy là chúng ta còn 17 điểm 10 điểm vào đây hoặc là 10 điểm vào đây thì chúng ta giữ được 7 điểm đối với 7 điểm chúng ta sẽ tăng vào đâu khi mà sử dụng vũ khí Mark sẽ có quả cái attack coder attack ok mình đang phân vân hai ô này thay vào đó chúng ta có thể tăng tiếp 17 điểm tiếp tục 15 rồi mua điểm chúng ta sẽ nhanh lại sau này sẽ tăng vào AG để giới thiệu điểm đam mà tăng lên rõ rệt ok bây giờ chúng ta tiếp tục tăng đây mình sẽ tăng với bảng Matabon chúng đó mình sẽ phải đi về cảnh quái là gây ồn mình nói anh em không thể nghe được đây mình đi qua đây cảnh quái đi Hả? Ừ. Dạ mau tới ạ. À. Mau tới. Đây, đây dịch vụ. Tiếp tục. Chúng ta sẽ tăng với mặt tới 4. Chúng ta sẽ có 500 điểm. Đầu tiên, chắc chắn là Pabloot. Skill đầu tiên của chúng ta. Và tăng mắc 20 điểm. chín hai mươi mười lăm điểm hai mươi điểm luôn tất cả hàng đầu tiên chúng ta sẽ phải tăng max đây sẽ tăng speed rồi anh em có thể thấy mình vừa cộng thêm 10 speed đây 187 đây 197 chúng ta phải kích quá skill chúng ta vừa tăng là gần được 200 speed này nhé tiếp tục mười điểm Việt tăng ở bảng Mata 4 khá là lâu tiếp tục với weapon english đam sẽ tăng mắc nhịp đam của chúng ta lên rất là nhiều để xem với 20 điểm chúng ta sẽ được tăng bao nhiêu 15 phần trăm và máu đây mình sẽ kéo qua cho anh em thấy rõ ràng hơn máu chúng ta hiện tại là bao nhiêu 6663 ok mình sẽ tăng lên mình nhớ không nhầm là tăng 40 điểm này sẽ được tăng khoảng 3.800 máu với mới điểm ok đã lên được 10 cà mau tiếp tục chúng ta tăng đổi tiếp cái đẹp đây lượng đẹp sẽ thay đổi anh em sẽ thấy rõ ràng hơn nữa đây lượng đẹp hiện tại mình cậu là bao nhiêu 7117 7 phải không tiếp tục lượng defense đang tăng lên một cách rõ rệt đấy chúng ta có 20 phút vào điểm này 10 tiếp tục đang sử dụng win 4 nên chúng ta phải tăng vào ô này mà thôi tăng đẹp của win lên để kéo theo đẹp của nhân vật cũng được tăng lên 7.600 rồi hai mươi pol lên nữa bảy ngàn bảy đẹp lượng đẹp cũng không có quá là nổi trội rồi vậy với 4 star chúng ta sẽ tăng vào đâu đầu tiên nếu như tăng vào ô đầu tiên tức là tăng sức mạnh sẽ tăng được khả năng gây đam trong vòng thứ hai là tăng vào Orgi sẽ kéo theo được khả năng tấn công thành công và lượng đẹp và thứ ba là máu và thứ tư là NE thì đối với SMG chúng ta sẽ không tăng vào đường của mình đang build là mắc đam hoặc là đam cao nhất có thể nên mình sẽ chủ yếu tăng vào sustain ở đây mình sẽ bỏ qua quá trình tăng mình sẽ tăng lên đến 20 điểm Ok, như vậy là mình vừa build xong 20 điểm Stam Master 4 vào state và lượng đam của chúng ta từ 7.800 đã lên 7.917 và đây anh em có thể rõ tô màu xanh này là chỉ lượng mà chúng ta được tăng từ set đá quân và bảng Master 4 tiếp tục với skill debug đối với debug mình sẽ lựa chọn là độc hay vì lửa tùy anh em thôi ok mình sẽ sử dụng lựa uh, à, skill chảy máu còn con ở dưới là độc nha mình sẽ sử dụng là chảy máu blitz đây bleeding và tăng mắc 20 điểm khi chúng ta tăng 10 điểm đó là được unlock mở khóa ra index skill down tiếp tục tăng một skill down 10 điểm để tăng lượng down của nhân vật lên đó, bây giờ down magic lên 81 tiếp tục để mở khóa lên bao nhiêu đây 20 điểm maximum 20 điểm chúng ta phải yêu cầu 25V nữa cũng như các bạn phía dưới 20 và 40 điểm ok mình sẽ tăng khả năng xuất hiện debug múc 20 điểm tiếp tục 10 điểm chúng ta đã mở khóa được bảng cầu star và hiện nay sẽ cần 20 điểm để tăng skill down ở ô thứ hai bleeding down tức là tăng khả năng đam của chảy máu ví dụ nếu như mình không tăng nó sẽ chỉ có chảy vào ba ca đam nhưng mà giờ mình tăng lên nó sẽ có lên đến tầm mười mấy ca đam lần anh em ạ mục đích mình tăng lên 30 điểm ở ô này vì nó có thể gây phục thêm đam cho quái chụp nhân vật mình clear quá nhanh ha tiếp tục 30 điểm ở ô này luôn cũng chỉ là tăng đam của bleeding thôi tại sao mình lại tăng tầm 30 điểm vào hai ô này thì mục đích đầu tiên của mình là sẽ mở khóa được 40 star ở ô này đây mắc 40 và bây giờ mình cần 20 điểm nữa mình sẽ tăng khả năng quả dính và tăng 10 điểm vào khả năng thành công bảy tám chín và 10 ok như vậy là chúng ta mắc được 40 điểm côn ở ô này tiếp tục tăng lên đường đam sẽ được tăng lên một cái rõ rệt ba đây anh em ơi đấy anh em có thể thấy không đó làm nhảy liên tục thêm 10 điểm nữa cho mình lên được tám ngàn bảy, đúng rồi tám ngàn bảy luôn tiếp tục chúng ta sẽ tăng skill dam skill dam này nó sẽ được thể hiện rõ khi mà anh em đánh của anh chứ nó sẽ không hiển thị vào attack power và 20 điểm vào đám của win 4 vì mình đã sử dụng win 4 nên sẽ được cộng 87 đấy anh em có thấy không 88 rồi có thể lên 9k hay không chắc chắn là không thể và gần 9k tiếp tục tương tự chúng ta sẽ tăng vào stage và ở ô này mình sẽ cùng đi tua nhanh cái đoạn này luôn cho anh em đỡ mất thời gian rồi hy vọng với 40V này chúng ta sẽ lên được 9k đam attack power tùy vào từng nhân vật mà chúng ta tăng nha anh em có nhân vật chúng ta tăng vào sức trên nếu như đi đường SMG tăng vào Agi nếu như đi đường Agi tăng vào NE nếu như đi vào đường phép thuật đơn giản như vậy thôi còn việc phân chia phổ điểm thì đó là kỹ năng của anh em để đi PVP thì anh em nên dồn một chút vào ghi để vừa tăng tốc độ đánh vừa có một đường đam một đường đẹp lại vừa có khả năng tẩy tỷ lệ mix vì DPK nếu như anh em chỉ cần chênh nhau đến 1 đến 2 hit đó là một điều rất là quan trọng này à, 9k được kìa anh em top. Ok, như vậy là mình vừa tăng tiếp 40 điểm star vào strain và chúng ta đã đạt được 9180 attack power cao nhất và hiện tại chúng ta còn dư 55 điểm vậy 55 điểm này chúng ta sẽ tăng vào đâu ở đây có hỏi đặt ra là như vậy thì cách giải quyết vấn đề chúng ta có hai cách thứ nhất chúng ta sẽ tiếp tục tăng vào debug để mở khóa được những cái khóa này anh em thấy không những cái này là mắc rồi không thể mở được nhưng mà skill down sẽ cần 20 điểm vào debug để mở lên được tăng 40 điểm hoặc đây này start đây này chỉ cần 5 điểm sẽ để mở lên 40 điểm ở đây mình sẽ chuyển vào tab thứ hai đấy ở đây có một vấn đề anh em đã tăng ở ô đầu tiên mắc rồi đây nó sẽ highlight lên anh em thấy không nó sẽ được tô sáng lên đây cái viền của skill này sẽ được tô sáng lên tức là nó yêu cầu điểm ở hàng trên cùng đó phải thêm 5 ở đây 5 điểm nữa nhưng mà hiện tại ở bảng master A mình không thể mình sẽ kiếm đấy ba bốn vì mình không tăng vào tất cả các skill còn lại nên mình không thể tăng tiếp vào cái ô này được ở hàng đầu tiên được đấy bất kể các skill SMG đây blue bây giờ mình sẽ học thêm iBlood đấy như vậy là mình vừa học thêm blue mình sẽ tiếp tục đi đến Master Tree đây hai blue đã sáng lên thấy không mình sẽ tăng thêm 5 điểm một bốn năm đấy anh em thấy không bây giờ nó đã mở khóa ra đó là một cái hay nên em định nên để ý tiếp tục mình sẽ tua nhân vào phần này thì tăng lên 40 điểm vào start tiếp chúng ta tiếp tục đã cộng lên hơn 1.000 điểm trên như vậy thật sự trên của chúng ta bây giờ đã đạt đến bao nhiêu 2 tư cộng với 1.000 và là 3 tư điểm trên là nhanh nhé chứ không phải là 2 tư như thông thường nữa nhưng mà con số 1 ngàn này là con số bonus đây chúng ta phải cộng tay lên rất là lâu anh em đừng quên like và share cho mình nha anh em đó là cái cách ủng hộ tinh thần mình lớn nhất và đừng quên để lại comment cho mình biết để anh em mọi mình biết tiếp nhân vật tiếp theo là gì mình sẽ là không phải là giỏi nhất ở trong cái game mẫu này nhưng tất cả những cái gì mình biết mình sẽ chia sẻ cùng với anh em và cùng với anh em thảo luận để có thể có được một cái build tốt nhất cho cái nhân vật mà chúng ta đang build ok như vậy là chúng ta đã mắc 40 pôn và dư 30 điểm tiếp tục chúng ta lại có một cái vấn đề đặt ra tương tự như ở trên là với 20 điểm 30 điểm này chúng ta sẽ ưu tiên mở khóa cho cái nào ở đây thủ là 7757 và nếu như chúng ta muốn tăng thủ thì chúng ta phải tiếp tục tăng 20 điểm vào cột trên này nữa hoặc chúng ta muốn tăng đá thì chúng ta phải yêu cầu 30 điểm nhưng mà bây giờ chúng ta tăng 30 điểm vào debug thì chúng ta sẽ không có điểm để tăng vào hai ô này nữa bởi vì vấn đề là gì bởi vì vấn đề đấy là chúng ta chỉ còn 30 điểm mà thôi bây giờ tiếp tục mình sẽ ưu tiên tăng 10 điểm vào thủ tiếp bây giờ mình sẽ sử dụng điểm như sau chúng ta chỉ tăng 5 điểm tiếp vào file blue 10 ok và tiếp tục 15 anh em để ý nha bây giờ nó sẽ yêu cầu là 15 điểm đó nên mình tiếp tục tăng 15 điểm vào ô này đó unlock bây giờ chúng ta đã có thêm 10 điểm đây là cách tận dụng điểm tốt nhất và lượng đẹp của chúng ta được đang tăng dần lên 30 ok bây giờ tẹp của chúng ta đã lên được 7907 rất là tốt và đây là kết quả sau khi chúng ta build với Markdown chúng ta sẽ sử dụng với Punic đây đó là tất cả những gì chúng ta sẽ sử dụng và với hơn một trăm một ba ngàn rưỡi string chúng ta sẽ chạy một phát để được bao nhiêu đam đây ok với ba ngàn rưỡi hai ngàn tư còn một ngàn một là ba ngàn straight chúng ta sẽ chạy một phát sẽ là bao nhiêu wow một phát đi luôn là cái không hiền đam anh em ơi Một ba phát anh em ạ 171 k cũng không quá gì là nổi trội tiếp nào 343 k đam mình nên lên ở một mặt cao hơn và ca dòng sẽ là lời chọn của mình đây là một mạp không phải là quả cao cũng không phải là quả thấp đây là một mạp không phải là quả cao cũng không phải là quả thấp để mình test đăng và mình sẽ phải di chuyển đến vị trí spot trong khi đó chúng ta sẽ cài book mg sẽ không có book sẽ sử dụng file blood ok đây chúng ta sẽ phải đến với spot bình thường và để xem em nó chém ra sao wow không đến là tê nhá nhé kiểu hướng cháy nhân vật hiện ra là dính rồi ui ba trăm 390 ca đam rồi anh em ạ à. 407 ca đam ui lượng đam gây ra này anh em ui chém kìa mình sẽ thu cao lên một chút 407 các bạn long distance chém cực kỳ ổn nhé nhé ui 591k đó là đám chuyên giảm thì nhé đó là cái lời khi mà chúng ta tăng 20 điểm và bỏ quá giảm này 411 cả đam kìa nha Ui 591 Còn quay Luôn luôn xuất hiện nha nha 411 Nhưng mà lượng đẹp đi nên mình lại không tốt nha nha Đây Lượng đẹp chỉ là 1 ngàn Không ổn một tí nào như vậy hồi nãy anh em có còn nhớ mình đã bảo sẽ giành 10 điểm nếu như mà Agi này hồi không kịp nhưng mà hiện tại đi với Kutnik thì em nói diệt của quái rất là ổn và khả năng clear quả cực kỳ tốt nên lượng AG đã được hồi lại gần như là liên tục bây giờ mình sẽ thử với em nó lên điểm mã cao hơn một chút là bầu trời đỏ ok đây là mặt bầu trời đỏ và chúng ta sẽ đi đến hotspot luôn nha anh em để xem khả năng đam của em nó trên một giây là bao nhiêu đây mình thu nhỏ lại một chút hiện tại máy của mình hơi lag nên anh em ủng hộ mình bằng cách xem like và có thể click vào quảng cáo góp tiền cho mình mua máy mới nào đây test nào hàng đám cực kỳ ổn định nhưng mà lượng máu tụt rất là nhiều nha anh em nếu như mà anh em sẽ đi với Asung thì tốt hoặc là đi với một ebook với rank của em nó là bao nhiêu đây rank 3 rank chỉ là 3 mà thôi nên sẽ để khoảng 3 để tránh em nó chạy lung tung đấy anh em có thể đám vào 0.57 không phải là quá là nổi trội nhưng mà có thể tê nổi cũng không phải là quá yếu để anh em có thể từ bỏ đám xuyên giảm luôn là gần 600k đam 591k khả năng chạy rất là đẹp đấy không chậm 6 lần mà đâu thua gì đâu tên cực kỳ vip luôn anh em ạ chắc phải làm một fmg thôi trời ơi đam kìa như thế này thôi một chấm chỉnh đám đến một triệu chỉnh đám trên một giây trời ơi quá là kinh khủng tiếp tục chúng ta lên map đền thờ map cao nhất hiện tại ok như vậy chúng ta đến map điện thờ và mình sẽ cùng di chuyển đến hotspot đây chúng ta sẽ di chuyển đến hotspot hotspot nó sẽ nằm ở vị trí này nha anh em chúng ta sẽ đi lên để thẳng tiếp mình hy vọng là Merger không bị chết còn khả năng đam của em nó thì thực sự là quá ổn đấy ui trời ơi chiều chiều chiều chiều chiều chịu rồi anh em ơi ta sẽ đến với bắp cao hơn chém để xem chém như nào ừ, của máu như điên không thể trụ nổi ở hotspot được anh em ạ à. ok chúng ta quay lại lần nữa lần này mình sẽ đứng ở ngoài và chạm dần vào bên trong để tránh hiện tượng quái sốc đam em đó một nhân vật MG khá là mạnh mẽ thực ra đối với 600 k đam thì MG không hề yếu nha anh em SMG không hề yếu với khả năng gây đam và yếu ở đây đối với bản thân em nó chỉ là khả năng trụ đường khi mà lượng đẹp cũng không quá là cao đây với chỉ cần 7.900 chưa lên được 8 cái đẹp đây mình sẽ đứng ở ngoài trước à, mình chạy vào ok mình hy vọng là quả không bị sập đăng như vậy thì có vẻ ổn hơn đấy nha bạn đấy quả vẫn định hiệu ứng lửa nha nhé em thấy không ui quả lạnh rất là đau quả dính hiệu ứng lửa này anh em thấy không rất đẹp vẫn là 500 một cái đan như nhé mình sẽ quay gần vào một chút để em sẽ thấy được lần đam lần đam cực kêu vừa nhặt được cái gì đây không tìm một chút nào nha anh em chạy cũng khá là nhanh với 197 trên 351 ở các video tiếp theo mình sẽ thử biêu với một mức agi cao hơn khi có thể mắc được agi 351 và nếu như dư điểm chúng ta sử dụng vào trên và có thể sử dụng skill khác là chúng ta skill i blood đấy 580 anh em thấy không 580 này Trời, nó đá gây ra còn nhiều hơn cả galo này ok nếu anh em thấy video này có ích giúp ích được nhiều cho anh em thì đừng quên like và để lại bình luận cho mình biết và hãy yêu cầu mình làm ở video mà anh em muốn có thể là nhân vật khác như là rút wizard hay là emerger hay là bất kỳ nhân vật nào mà anh em yêu cầu bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo